Bác nào mà muốn được tư vấn nhiều hơn, các bác cứ liên hệ với em. Số điện thoại em ở trên màn hình hoặc lên cơ sở em. Em là Sơn Tài Xỉu hoặc cơ sở em ở miền Xe miền Tây. Sau đây em sẽ giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu, giữ tài giữ xỉu, thầy muốn không ta Đây, đây chính là cái nắp giữ tài giữ xỉu thầy muốn không ta Đây các bác này. Đó. Em test thử tan tích nam châm này. Nam châm không hít luôn đó. em châm không hết nha dọn đèn thoải mái hột nắp à hột và đĩa thì chơi hột đĩa nào cũng được với cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu giữ tài giữ xỉu theo ý muốn này các có thể lắp giữ hột theo ý muốn của mình không riêng gì là các bác ví dụ như là các bác muốn giữ mặt lục giữ nhất nhị tam tứ ngũ lục đều được coi nhá sau đây em sẽ test thử cho các bác thử vài chén để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi nắp tài xỉu giữ tài giữ xỉu theo ý muốn hoàn toàn không tăng đây em sẽ lắc thử các bác này bây giờ đang có lục đang là tài đúng không ạ lục đúng không em giữ lục cho các bác này đó lục tài đúng không ạ bây giờ em giữ nhất cho các bác này đó nhất xỉu đúng không ạ bây giờ em giữ mặt tam cho các bác này đó tam xỉu bây giờ em giữ mặt nhị này đó nhị xỉu đúng không ạ bây giờ em giữ lục này đó lục tài giữ lục tiếp nha đó lục tài tiếp em giữ nhất đó giữ nhất xỉu này nhất tiếp này đó nhất xỉu tiếp được chưa ạ vừa rồi em đã giữ cho bác một vài chén